giống ha ừ. đục thêm lỗ nữa hả sao không được mày làm được không cứ làm ô cả nhà coi hôm nay là chúng tôi ờ, nghỉ mùa covid nha đầy đủ nha cái món rượu độc không à nha ở tây nguyên đưa xuống à chứ phải thường đâu à ừ. đó thằng em nó đang làm nha nó đang uh, chiến đấu với uh, cái bầu rượu cần wow, chào thiếu phúc thanh oh, mở vô là em chào liền <laughs> chúc sức khỏe nha chúc sức khỏe cả nhà ừ, thằng em nó đang uh, đang đang đang đang đang, đang khai đao bầu rượu cần rất là tuyệt rồi ok rồi hút được cái rồi khai đao làm trước làm trước làm trước làm trước làm trước làm trước làm trước ừ. cả nhà coi à, rượu gì nha có im không nha wow rất ngon em không thêm gì nữa không ờ, được rồi đúng không mình muốn thêm bút cho lon nữa <laughs> đổ vô rồi ờ. <laughs> ăn mồi đi wow rất là êm ừ. ừ. thư baro ừ. rất là êm đúng không ừ. ừ, đã ta hấp con hấp con tê cũng đời sướng ghê luôn đã quá nó rít rít các bạn ơi quá đã các bạn chào nghe tí chào cả nhà tí à, chào mọi người nghe à, mọi người coi tham gia cho nó vui wow quá trời quá đất mồi vàng tùm lum hết ừ, màu dân giả nhưng mà ngon lắm ừ rất là hấp dẫn ừ. ừ. wow rất là tuyệt cả nhà ừ, tham gia cho nó vui nha cả nhà mọi người ừ. bạn Minh Thư có tham gia đó nha wow rất là ngon dạ. ngon ạ à. rất là ngon Triệu Phúc Thanh wow cảm ơn ạ à. wow quá là hấp dẫn ừ. à, rượu này ở cờ đông bát mới chuyển xuống rồi các bạn à, mới chuyển xuống à, có giấy kiểm dịch đàng hoàng đi qua là là tỉnh bình phước nè à, là đắk nông nè rồi đắk lắc xuống đắk nông mà qua bình phước đâu có đến bình dương đây mình đang ở bình dương Ồ, rất là tuyệt quá tuyệt vời rất là ngon những cái dòi và cái ống nó rất là thấy là hấp dẫn à êm ái cũng rất là sảng khoái mùa covid là không có đi đâu hết cửa nhà thôi nên bà con mình là ở nhà hết chứ không có đi đâu xa giờ hết ừ. đây là bà chính nha cả nhà cơ bà chính nha ừ, anh đội bãi cơ bà chính nha ừ. ừ. <laughs> Chà, thái à là chà. Ăn nhà tạm đi. Ăn hết sớm mà. uống nước rồi vô uống nước dạ. thử mỡ nhỏ thì tuy là chút nha mỡ nhỏ là chút ừ, thời chờ sản xuất cha wow vâng rượu càng là men rồi cả nhà rất là tuyệt <laughs> rất là ngon ừ. rồi wow ừ, đúng rồi đủ càng xanh nó cho tôm hồng tôm hồng đỏ chét luôn đó cả nhà nghe hú hồn nha cả nhà ừ. Aye. Ngon mà. Ngon thì ngon cái ra Chào bạn. chào. oh, xin chào. Giữ cái này được không? Để là làm quan bể. Ờ. chưa? Chị. Lấy uống ngon về. Thấy chưa mình? Ừ. Đúng rồi đấy, à, má rồi đó ok đó được rồi được rồi, rồi. đứng xuống đứng lên nữa đứng lên trời quá rồi được rồi ừ, có quá trời mấy bạn gia đình tham gia bạn lớn bạn nhỏ bạn áo vàng mà áo xám tùm lum ừ. chào mọi người vô đông quá vui à. ở là vui hồ minh hà chào minh hồ văn ừ. Dạ, dạ, dạ, hồ văn minh hoàng hoang triệu phúc thanh ồ cái gì chỉ nó gấp gấp với cho nó chào bạn châu, bạn châu chào ơi ô ô ừ. ừ. một ý vô đó ờ, ừ. À. ừ. à, đã. này nó ngắm từ từ phê lắm á lá lá rừng mà nó ngâm bằng men rừng á ừ. rất là ngon cả nhà ừ. đưa lên camera nha đưa họ lên camera ok ừ. quá tuyệt vời chào hồ văn minh oh. đúng không này đúng không bảy con mét xin mời ừ. Ừ. bạn thư đưa ở trên dân tập xuống nè uống dữ lắm <laughs> ngon mày ngon ồ im hả có lý hả chấm gì vậy nước tương đem ra không nước tương nước tương ừ. nước tương hả ừ. mà có nước tương không nhỏ nước tương đem lấy miếng ừ. tương có kìa đem chén đem chén ra được rồi à, à, nước tương mà nhỏ bên nào nhỏ mới nước tương tương tương đúng tương mình có ừ. Ừ, ừ. hút miếng hay cho bạn ờ, cháu hút miếng hay hút nổi em mới sợ hút <laughs> thử đi ừ. hút nữa đừng nghe chơi gì chùi đây đâu không muốn cái chén nhau này không? Này nó ngồi đâu quay. Cho nó miếng đó ăn đi kìa rồi cho ăn nè ừ, hấp dẫn quá trời ơi ăn mà ngã ừ. bữa tôi sẽ hát vài bài cho cho quý vị coi Ừ, cái bữa đó Thư sẽ hát xuất bản thêm mấy bài mà hát mới nha Ừ, ừ. nhiều bài lắm luôn á ừ. Nhiều thứ mà Thư đã bí mật mà ừ. mà không cho quý vị biết ngay bây giờ ừ. đâu Lúc hát Thư sẽ cho bí mật này lộ ra Vô kênh nào Vô kênh nào mới thấy Thư Ừ. Mình minh bạch rồi đúng không? Đọc đúng cho người ta biết. Ừ. Minh bạch rồi Bình Dương. Ừ. đây đây còn ít nước tương nha mình ăn ớt được đúng không ăn chứ anh ăn bình thường vậy đó cứ dầm đâu mà ăn không ăn được nhà ta theo bà già nó đâu dám ăn bỏ bệnh anh cũng nhìn ra ngoài ăn không, ăn được <laughs> đâu bác sĩ mà 8 giờ la ngủ mất rồi dạ 8 giờ lên đường à. Thư chưa ăn rác được Thư chưa à, anh chào bạn Châu Bạn Châu làm gì cầm dép với bạn Châu quá <laughs> ừ. ừ, bạn Châu lì quá Châu qua bắt hai đi ha Châu qua trại huấn luyện bắt hai đi được không <laughs> Ấn dạ. ừ, Xin chào mọi dạ. người dạ. Xem cho nó vui nhá ừ. ừ mấy bữa thưa à. mấy bữa thưa má tại vì thưa thưa, thưa phải nghĩ ra một ừ, bài ừ. khó khăn khó khăn lắm thưa phải nghĩ được một bài này đó Đúng rồi. lắm đó rất là khó ha đúng rồi thưa thưa nghĩ thưa nghĩ hoài thưa nghĩ hoài ừ. mới ra bài này đó cái này thưa thưa, thưa hát thật lòng đó nha cái gì cơm hả à, đây ta lấy cơm cho ừ, lấy cơm nữa nè nó thích cơm chứ không còn đang ngồi thứ hát là thật lòng luôn á ừ. không phải hát không phải hát giống như hồi bữa nữa đâu ừ. mà mà hát rất rất là không chậm chạp mà ừ. mà hơi nhanh nhanh một chút thôi nha đúng nha mấy chị được chị với anh được nó như vậy nha muỗng không đâu dám xé nè nè nè muỗng đứng lên rồi dễ phải dễ đó đây cái rượu nè nè con đi sao hút con đừng chóc con đừng chóc ống lên ừ, tại cái ống này đang còn nước nè à, đã quá đã hai chua ừ, chua ừ. ừ. rượu căng nó phải vậy đó nó chua chua nhưng mà hồi nữa xài nhầm thấy nó <laughs> u muỗng cái gì đỏ chết mỏi vậy con tin hả con đừng con đừng có thường nó ừ. gì ừ. ok cái gì ba đang xé ra cho con này ừ. cái gì đã chết mã vậy <laughs> đúng không à. à, không được à. không đá được trời ừ. ơi ừ, đúng rồi uống xì tin đây đã không được anh đã chết mã là đúng rồi xì tin thư đang dưỡng eo không dám ăn nhiều uống nhiều đâu uống nhiều ăn nhiều bụng bự thư ngán lắm ừ. thư dạo này à, hay ăn cao lắm ăn ừ. rau nhiều hơn thịt ừ. thư thư dạo này cũng hay đi bộ lắm á à, này tính là ngon cả lục sao nó màu ra hết nước hàng ngon ta ừ, ngon thiệt chưa hết nước hàng ngon kìa ừ không ngon mùi hăng luôn á Thật luôn chất lượng á nghe mùi hăng mới nào dạ. dạ. chào bạn châu kìa bạn châu không chào hết trơn thì bạn châu ừ. Châu, châu, nhìn kìa, châu, nhìn ừ. châu ép kìa Ép kìa con Wow. Đây. Đây. Đây. Mọi người nhìn kỹ lại nha. Đúng. Nó chưa nhìn kỹ thì nhìn ờ, bấm nhìn kỹ lại lần một lần nữa nha. Nhưng mà nhưng mọi người hãy thấy rõ mọi thứ nha. Dưỡng Thư quay nha ừ. Thư quay nha Thư sẽ quay cho mọi người coi ừ. Thấy không? Chắc nha Không có, Thư quay cái kia kia Quay đây này Từ đây Thấy chưa? À. Ừ. Thư quay đầu kia Thư quay lại Không quay sao vậy? Nhìn quay chú tí rồi thằng làm này kia đó cho nó vui Quay sát xuống làm gì cách nha con cắt nha thương dạ đúng rồi chậm chậm mà không có thấy rõ mọi người thấy rõ không mọi người thử để quay sát thôi hơn nha đây nhìn nè sao kéo hết lưới ra ta nhưng không biết đâu nhưng mà sao chị kéo hết lưới à, để ra nó coi đi à đứng bên cạnh đúng không này rượu nè này con không đây. không thằng cha mày kêu tao lấy đã mày, mày không mãi nghe mày bún nó nghe mày làm ăn gì kỳ vậy ăn xuống nhăn nè ừ. thôi được rồi quạt để vậy đi đừng bực nữa đã ghê ừ đã quá đã ừ. trong cho chín hảo thì ờ, vô gấp mới thôi rồi té thôi làm cái cơm bụng ừ, nó cơm ơi con nhóc á dùng bụng lên đó bụng con cơm không nè cha giỏi lắm cha nè bác nè người ta chào mà đó bạn ừ. chào là chào chưa chào là ừ. là cơm ngon nè ừ. ừ. Đưa nè mời cả nhà ừ. Đưa nè cả nhà Wow rất là ngon nha ừ. Vô nha ừ. Ừ. rượu căng rất là ok uống rất là sướng mời này vô cái coi quay này đứng lên quay đứng lên thử đứng lên đứng lên quay chú với bà chú lui lại đây nè lui lại xa mới thấy hai người vô nha ô vô cái nha ô chúc mừng rồi à, quất nha Ừ, hai anh ở trển xuống lột da là màu da khác không ở trển màu da đen <laughs> chúng mấy màu da trắng chút <laughs> <laughs> là ai ai ăn rất rất một này nó dữ lắm á nó từ từ từ nó đi vào giấc ngủ luôn <laughs> nó im lắm hồi nào cũng biết mời cả nhà ồ ngon lắm ừ. xin mời à, ngày covid mùa covid là ăn uống cứ quanh quần trong nhà trong cái hẻm này dạ. cho nó vui dép con đâu không có dám đi đâu hết wow mời nha ừ. ừ. Không Nhớ Ừ, mời nha, ồ rất là ngon Ừ Ừ Ừ, ngon, ừ, rất tuyệt vời Ừ, mời coi video mấy tháng mà điện thoại ông gì điện thoại ông tiếp ông tiếp gì không ông khéo kết rồi hả kết rồi cho ông thấy mình là ông ăn nhậu rồi đi ra đây ba ông đang làm à ừ. ừ. ai đó ba ai đứng bên cạnh cái tường ha kiếm chuyện đó mày mày không ăn nhậu với người ta ăn nhậu nói rồi dẫn tháo nhà ra thám, đi không có nhà không nhà dẫn ra nhà thám coi không có hổn nha bà đánh đó lấy cái gì ra đây để đâu để ta để đâu ạ ờ, mọi người ăn nha anh đang ở đâu vậy Ủa? Đây. Hôm nay ông hôm nay ông à? Món nào ngon nè. Mời nha. Ừ. Ừ. Rồi. Ừ. Này cha. Ừ. mình gặp nè. Hiểu không? Mình gặp nè. Ừ. Cô biết rồi ở nhà không có đi đâu nghe ông nội. Chào mọi người. Vâng. Cô biết rồi ở nhà đó không có đi tầm bậy bạ nghe. Nghe rõ không? chào mọi ừ, người có biết rồi nhà không có đi thăm bậy bà à. chào mọi người nha dạ, ừ. đó anh em ờ, có gì đâu mà ở trển mà gửi về hũ chục lít uống có vui có gì đâu thấy không thấy cần không thấy rượu không thấy không ừ nên có gì thông cảm nha Đây bữa nào hết bất đây bé trâu đây bệnh quá đây nó xiết ờ, dữ lắm phải không được không ừ thì đó đừng đi là bậy mà là tiêu nha ờ nói chuyện với anh thấy nè bị nhớ ông quá mà thì nay không ờ, làm hả anh hôm nay không làm hả đây bé trâu đây mới được đấy hả em cắt ờ, nghỉ tới ờ, mười mấy bữa rồi chưa có kết quả hello mọi người tối nhăn răng luôn rồi hello mọi người oh. xin chào quay đó, đó hả quay ờ, cái đây? nè nhậu vô nè hả cái điện thoại nó chiếu vô con ừ. con thấy quay ngược lại con quay lại ừ. rồi rồi được chưa dạ rồi xin chào chào mọi người nha ừ, xin chào người ăn vui vẻ Có ai ăn buổi chiều không? là, dạ, Là dạ, dạ. hai Nè Có gì coi đi Cam đâu quay Được rồi Ừ. Ha, Nguyễn. Ừ tên minh mà, mà đổi lại minh nguyễn ừ. thật ra chỉ có, có, có hai chữ thôi à, minh ừ. trừ dạ, gác lại là Minh Nguyễn ừ. lên, lên cái chỗ lên hát lên là phải đặt tên là Minh Nguyễn ừ. thôi hai chữ Minh đây vô vô. Dạ. nha vô dạ, ừ. mọi người rồi xin mời nha nè. Dạ. mời cả nhà nha ừ. rồi đứng xa đó nè rồi, cho nó vui nha ừ. rồi ừ. ừ ổn định nha rồi. chú tí với ừ. minh nguyễn ừ. à. hình như ba hình như ba, ba hơi uống hơi, ngậm lớn hơn chú tí rồi đó dây nó dài ừ. dây nó dài thôi dây nó dài <laughs> dây nó dài à. rồi người người ăn ngon không nè ngon từ từ từ nó có ra đâu nè chạy mày <laughs> măng rất là ngon ừ. Ừ, miếng măng rất là ngon đúng ừ. rồi ừ. nhìn ghiền luôn ừ. ngon lắm đấy mọi người tinh khiết sạch đây ừ. nấu từ nó từ nó soi luôn á ừ. nha đúng rồi đây đây rượu nè ở nhà, mọi người nhà món ăn mà hấp dẫn chưa ba má Để, cơm nữa nè Đây nè Cãi không? Nó tự làm đi, tao không nữa <laughs> nó biết cái gì mày không? Nó biết cái gì mày điên Đây ừ. Wow, qua hát mà ừ. một đĩa cơm luôn rồi ừ. Đây mọi người cái gì tội nghiệp đó mà Đây Minh Nguyễn đang gấp cơm ừ, Xin mời nha ừ, Xin mời ừ, Xin mời đây, mình nguyện bới cơm ra nè mời nha ừ. Mời mọi người Cơm đâu qua mời nha ừ. Nước thọ ta Nó dành để nó làm Nhưng mà nó làm được ừ. Nè À tiếng gì đây tiếng gì đây ta tiếng gì mà nghe do giống như giống như ai nói á không phải ừ. mình nói ha ừ. tiếng trong điện thoại đúng rồi đây em cho đang coi nè đây Phải gần lại miếng nha đây em cho đang coi nè em, em cho đang coi gì chữ đúng rồi à đây hồi lại gom đây ừ. lại lên lại lên lại đó đây cầm chắc đây con dạ này đưa cho mặt vô đây à, ra chào mọi người chào đã quay lại quay lại với miếng măng này rất là ngon nha đúng rồi ừ, đúng rồi nha mà măng với ớt luôn nè à. ừ. rồi quay ngon lại cho mọi người coi đây, đây. Ừ hấp dẫn chưa đây từng món từng món đó đây chậm thôi nhanh quá vậy là nhanh lắm nhưng người ta coi không được đây hấp dẫn chưa ừ. Ừ. mọi người nhớ đăng ký thêm một lượt nữa nha đây theo một lượt nữa nha nó lên trời với đất hơi đầu tiên mấy người ừ, nó sợ <laughs> sợ mà nó có mua đất đâu đây rồi từ lưa chứ đâu kịp mẹ của bà bây giờ hả ừ. bây giờ có mua miếng đất bên đây mà đây thì có nhưng mà làm gì có đây Ừ. Đây, mọi người uống rượu cho nha ừ. Mời nha ừ. Dạ Mời, ừ. Bà làm gì có sát nhà ai được Dạ Mua ngoài chút, đúng không? Bên nhà mới vợ rồi đúng ừ chủ nhà mấy giờ mày đúng không ừ. ngăn nó thôi lôi về ừ. sát bên cái ờ, nước mà dọn ờ, ừ. trong ấy nè đúng rồi đúng rồi mày nha ừ. nhắn chỗ này nè chỉ cho này, nhắn chỗ này nè nè chỗ này nó sẽ lại nè đó đó nhắn nó sẽ lại giờ yeah. dạ yeah. ừ ừ mọi người ăn cơm nha ăn cơm mẹ mới no được mấy món khác thì kệ mẹ nó đi rồi xin mời nha ừ. ăn cơm mới sống được chứ mọi người ừ. không không phải ăn mắm mới sống được đâu ừ. đây đây mang ngon lắm đây mang ngon lắm quý vị đây hơi mờ mờ đúng không Chưa chưa gân lại miếng nè thế rõ chưa ta? Thấy thế rõ Thấy nhanh chưa? Rồi Chuyển ừ. món khác được chưa quý vị? đây món khác Thêm một món nữa nha Đây Món thịt gây còn lại miếng nha ừ. Chào Chào Chào Đây nè mọi người đăng một lượt nữa nè ờ, mọi, mọi người đăng càng nhiều thì thì, thì, thì có ai thì sẽ đăng lại có ai là nghệ sĩ thì sẽ đăng lại một lần nữa Đúng cho quý vị quý vị nhớ lên cái cái màn hút đi ừ. Nó, Đó. nó cái khác thì chứ hút đại cho nó vui à. ừ một hai ba hút Đây Mà mà mặc dù nó hơi chua chua Mà mà nó Măng của nó là vậy đó Nó vẫn ngon ừ, Măng rừng mà Đúng để, rồi Để mấy quần khăn này chị không bật lại cho mốt Bật đó, rồi đó chứ à. Đó, Đây Trời Bây giờ mình Nguyễn Lỡ làm trước ha ừ. Trời dạ. Trời dạ ơi Ngon à? <laughs> quá, ngon quá trời ngon luôn quý vị ơi Quý vị mà mà, mà làm một món này là là quý vị ăn ngon hầm ừ. Ai nói biết không? quay bà chính cho phượng con thắng coi kìa quay bà chính cho nói chuyện ba phượng, đang coi á phượng này phượng chiến thắng rồi con thắng rồi phượng chiến thắng con thắng con con nhanh đi đứng lại đứng lên đứng lên sư sư đứng lên đứng lên à, con với à, thành phố nó điện cho mà à. rồi nhanh nha nó à. hoàn thành nói dạ. vậy ăn đậu nó đâu không không con vậy thì quay lên bia anh ơi ai ai cũng mở được coi hát nào mà nói đi người ta mới coi à dạ để dạ. hát tay con út cái út út chị dạ, dạ, út em nè hai út chị đó không, cần nói đâu út em nè. sao nó nó mua về ở nhà không có giao được hết nói lên anh biết áo xanh mình đi à, dịch xong có đi chơi ngay cho nào hết dịch lên bờ chờ cô chơi ngay ừ. chứ bữa đi không có đi chào đấy chào đấy mà chào nhỏ người ta ta chồ ta hỏi gì mệt đó <laughs> chào chào lắm đi đó nhỏ lưu lại lưu lại nhỏ người ta ta mệt ừ. ôi trời ơi trời ơi tha, tha màu ốc nữa ốc nữa ông nữa hai người hai chị em hết đó rồi không phải hai hai người áo xanh luôn hai người áo xanh giống nhau nó nói sai rồi nó có dạ. đấy ờ. đấy ốc ốc ốc nó là đâu đúng à trời này là quay mặt vô đây quay mặt vô đây một quay rồi gì tại để ta coi hỏi có đây mọi người thôi hai má mẹ chưa mới bắn tên đó nha à mới bắn tên minh nguyễn bắn tên đây bây chú tí nữa đây bắn tên cho khỏi 10 giọt vừa miết à đây chỗ này là tên trắng nha Từ, tưởng là cái trống không hả thật ra tên trắng á cái trắng nó màu trắng không nhìn rõ được đó nè đang đang chút là thật là tôm đấy đây mọi người thấy nha Trời ạ à. Thôi nè, cái gì gì ố Đâu có, con quay ở đây mà Con phải nói tùm lum chứ Này Tiếng gì nữa ta ừ, Tiếng Bà kia, coi dữ vậy, quan sát lại bằng đó coi à, Quay lại nè Ây da Người chú kia để quay khác qua thấy mặt đó chú tí ra giờ luôn chỗ khác rồi thằng nào à, trời ơi bấm bậy rồi nha ha trời ơi bấm bậy rồi bấm vô đi bấm vô cái mắt đỏ này nè này đó thấy chưa đây nó tự bấm rồi nó quay phim rồi nó quay phim ờ đây nè chặt em nó cãi mất cần lắm trời ơi trời ơi bấm kiểu gì vậy trời nhỏ quá không biết bấm chị ơi chị ơi bấm tầm bảy bấm tầm bả rồi cho cha cho cha bấm tập lao dẹp luôn cái điện thoại dài dạy em YouTube giờ em thì nó dân tỏi ớt ra đúng chứ mà ăn tỏi được đâu mà hỏi đó đúng là nghề của của nó là phải ăn vậy à ba à. Chưa ngọt là có ngon thì mới đúng nè đúng rồi Để cho mấy cây này ngon cái gì cũng ngon rồi mắm đó là ngon đây hai hai loại luôn nè đây mắm à. này đó mắm này rất là ngon thấy không? À, ai thích ăn cái gì thì chọn vô nha ô cả nhà thấy không rất là ngon ô mắm mà. dẻo chua Chạy. Dạ. ngọt nè tỏi ớt mà mình Nguyễn chấm thử coi mình Nguyễn chấm thử coi rồi xin mời nha ăn thử ăn thử coi ừ. Uhm thơm ngon bự con ngâm uh, ấy rồi con ngâm uh, muối chua rồi không đắng đâu ờ, thằng luôn dạ. nước nữa cái lợn này đời nào đắng chứ gì đâu giờ đắng cái lợn mang ừ. tầm dông chứ nè ừ, cái trầm đời nào đắng nè diễu nha coi nha diễu cái gì á không có nhưng mà nghe cả nhà ủ măng dạ. rất là ngon à. nấu hết mình hết dịch gì lên nhà mẹ bà nấu con chơi nó con nói dạ hết dịch là mình, wow. mình, lên nhà nấu con chơi dạ dưỡng hết dịch Vậy, hái, hái, hái dịch dì Út lên nhà bà nội con chơi nha dì Út ừ. Con là cháu của dì đây ừ. Con là cháu của dì đó ừ. Cháu đời thứ 18 nha ừ nghe cái chiếu lưỡi chặt người có một bọc luôn Má trời ơi Cháu thứ 18 rồi Thứ 8 bây cháu thứ 18 rồi Chiếu lưỡi chặt người một bọc đang nhau một bọc Còn à, anh muốn ăn măng đây á Mai mốt mai á kêu bà giữ đi hôm nay mình vô sẵn măng lê về ăn có ai nói nay ta hết rồi mà nay để giờ đi măng rượu nuôi cái trái à? có đi mấy rừng xuống chiếc cá rồi đâu có liên quan này gì đâu ờ vô trong vô trong đó không đâu có liên quan đến ai đâu sợ hay lay bọng gì đâu ờ thì đâu có lây bọng gì đây đây đó Vâng nha. Đâu thốt có, nha, nó đi câu cá vô trong hồ người ta dễ ăn đâu. <laughs> Hồ đó dễ ăn đâu mấy trăm à. ngàn giờ nó đó người ta cấm ai cho dùng dịch vụ nữa đâu à. ừ. Ừ. đây rồi các bạn nó hơi ngon nè dịch vụ đó ai cho nữa bữa nay người ta cấm tuyệt đối mà ừ. được lá nè được lá nè nè chết bậy bạ được con gì ăn con đó rồi chứ có lại chết à. Dạ. nó không sẽ lây nhiễm gì hết không đi đụng ai đâu <laughs> lây nhiễm gì chuối vào rừng mà yeah. à đúng món ừ. luôn ngon cực kỳ ngon cực kỳ ai mà làm món này là ngon cực kỳ nè rồi qua bánh trứng nè nhìn, nhìn nó trộn lộn vậy thôi thật ra nó ờ, dầm lại nó vậy thôi không có gì đâu nè măng à nhiều thứ lắm ai mà ai muốn làm món này thì nhìn kỹ này nha nhìn kỹ nè ở qua trứng nè cải nè thịt nè măng nè nè hai món này nè món này nè đây chậm mọi người thấy nha nên kỹ lại nha nên kỹ là một lần nữa nha quý vị đây đây mọi người nhìn là là cái này nha đây mọi người xào phải nêm nếm đủ thứ với ngon được chưa không, không là người ta ăn cho người ta chê đó ừ, ăn được miếng rồi nó ăn ừ. nút xong đút liền cho nó đây mọi người nè đây mọi người nhìn lại một lần nữa nè Đây đẹp quá trời Đúng không? Ở qua trứng nè Nè no, Quay lại ăn miếng măng nha ừ. Miếng măng rất là ngon nha Ồ, Chấm rất là hấp dẫn nè ừ. Ồ, Xin mời nha ừ. Ừ. Rất là ngon Cái hố bòm kia chết lười chết đất ừ, Cái Máy mày có nổi cái mai nước lớn nó quá không nổi. À mình nguyễn mình nguyễn. quá nguyện. Nước càng sâu ăn càng ngon. Rồi nó mang điện chứ. À, ăn càng ngon. Ừ. Đa mà. Cả như đây là không ăn. Ừ. ừ. Nước phải ăn đồ uống. Ăn. Cỡ này cỡ này ăn lên. Đa mà ăn ngon. Nè. Ừ. Vô. Nè. Ừ. Ba một hai ba hút vô ngon cực kỳ luôn ha minh, minh nguyễn giơ tay vậy là ngon cực kỳ ừ. ngon cực kỳ luôn đây thư quay nên thư đưa cái tay vô vậy thôi ừ. thư quay thế nha không phải minh nguyễn quay nữa đâu ừ. thư quay đó thư... Rồi qua tiktok họ làm gì ghê như bé trâu Trời ơi Gì ta Trâu trâu đúng mốt trâu Nè <laughs> nó ta Trâu đang làm gì ta Ô oh. Ô ta Ô ờ ta Ô ờ ta ô ờ ta Trời ơi Ai ăn mà xé ra vậy Thế nhỉ Em trao ăn trời ơi trời cho xé ra mới được nha cho à. dính răng không được ừ. Ừ. ừ. bự ra mà mọi người muốn ăn gì không nè mọi người nhớ làm nha, nha. chiều làm thì dễ lắm chiều làm mà hai, tiếng hai ba tiếng gì cũng được ừ. mọi người phải cho chín đều với ăn ngon chứ phải làm nếm đủ thứ đây đây đây mọi người đây nóng con á chào chào lại mọi người đây Areta ừ. à đây mọi người nhìn kỹ ra nha ừ. đây đúng dạ. rồi cũng có lý hả ừ. ba chào lại cho người ta rồi vương minh ừ. vương minh chào, chào vương minh nha chào nguyễn thị phượng nha vâng chào hiền đăng xuân chào kim ngọc chào hồ văn minh hoàng hoang trần thiện phúc nha oh, hello xin chào chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ nha hạnh phúc bên gia đình người thân nha à. có đâu cãi hả hai bà cãi hả Ờ. Không tin cái gì? Ừ, sao tin được? Mọi, mọi người mọi người ừ. muốn, mọi người muốn uống gì không nè? Chắc cái nói chắc không tin tưởng, làm cái đó chắc không tin sổ không có rồi, nói gì đây nó xạo. Đúng không? Đây, ờ, ừ, uống rượu nè. Đây. Đây. Ờ, cái này cái này qua ừ. hai lắm luôn á quý vị. Dồn được đây. không Đó, phân sơ là không ngâm được chút nó ngâm được. Nghe là ông ngâm trực tiếp. Ừ ừ. cái này quay rất là ngon luôn á nó hăng ý bà nói vậy ừ. ba mọi người nhìn thằng nha này tê tái à đây cái gì mà đã cái gì trong cái gì đây cái gì đây à, nhìn kỹ là nha đây rượu rất là ngon luôn á uhm nó thì cũng không đáng gì mình làm đi cũng nhìn trước nhìn sau người ta đắt người ta đã mua người ta mua, người ta làm thì mình cũng phải chịu thôi đúng không dạ, đúng rồi, à. mà. rồi. Ừ, nó không thiệt nên tức phải không cảnh nè rất là đẹp luôn mọi người nhìn cảnh nè cây cối xung quanh đi cho mọi người mọi người nhìn nè đủ thứ chuyện vi trong đất nè đất đầy độ ở dưới ở trên gì cũng đẹp đây đây phòng của anh thư nè nè Thế phải làm gì sao? À. Đó bạn ơi nhanh nè à. Rồi đây, đây, mọi người À, ngồi nhìn kỹ nha Ừ. Đây. Ủa, muốn không? Chị không? Dạ Luộc không, luộc nước không, nước chấm Ok ừ. Chào mọi người nha ừ. Chúc buổi trưa vui vẻ Có nhà đại gia đình hạnh phúc nha Nhớ mùa dịch, nhớ chống dịch tốt nha, ok và dạ. đừng quên 5K của Bộ Y tế nha. ừ. Dạ. à, Nhớ 5K Bộ Y tế và sát khuẩn và không tụ tập đông người Và ở nhà nha, đây là đại gia đình hết mà, không phải là người ngoài nha Đúng rồi ừ, Đây là mình ở nhà đây ở trong khu hẻm này nấp trong khu hẻm này để ăn uống sinh hoạt trong gia đình thôi không có dám đi đâu ngoài hết á đúng rồi à, ai, à, ai à, coi clip này thấy hay thì thì cho một lượt cho một lượt nhiều lên nha à, một lượt chia sẻ và một lượt like nha đúng rồi ừ. Hôm em gia đình không à, có tình nghĩa thăm sâu nha, uống miếng ăn miếng cơm này kia thôi chứ không có tụ tập đông người đâu. Đây là gia đình không, cháu, con, anh em không à. ừ. ừ. Đúng rồi mà, th- mà hai nhà luôn hai nhà khác nhau mà, mà cũng được ở đây đây đây đây rớt luôn thôi ba bể rồi nó bền nó nó không mệt đây tiếng gì nữa ta Thả điện thoại nóng mà thả nước ngâm dạ. bó tay luôn nè Ồ, sao, hồi nãy tiếng khác, trừ tiếng ừ, khác nè tiếng trình, chương trình khác Ừ, trừ ra là chương trình hay nhất mà à, Chương trình bác Châu là chương trình ham coi điện thoại ham ừ. coi điện thoại nhiều nên là là chương trình với châu là ham coi điện thoại người ta là phát điện thoại mới điện thoại ừ, ừ. Ờ, đây là chương trình ăn uống nè ăn uống nhiều nhiều thứ ngon nè mọi người coi chương trình này nha đừng có coi chương trình của bác châu kệ bác châu đi kẹp cái tỏi vô đúng gu này Trời trời Mời nha, rất là ngon cả nhà ừ. Ừ. Ngon quá trời luôn á ừ. ừ. Ngon, là ừ, ngon Đúng rồi Vui chơi nha cả nhà Lành mạnh không có tụ tập nhớ buổi tới là 5k nha đúng rồi ừ. suốt ngày thôi thu mở mở tivi là còn biết ừ, à đúng rồi sát khuẩn là không tụ tập đông người nè à ừ, không đi ra ngoài cần thiết nhất nè ăn uống vệ sinh nè tắm rửa và mở thông thoáng nhà cửa nha ok đúng rồi à, nếu mà ai không làm thì thì, thì, thì, thì ai, ai có sốt nóng gì thì, thì, thì báo ngay nhé báo ngay với trung tâm y tế ha đúng rồi không đi lâu đây là cứ rồi phút hai phút mình hút cái rồi ừ. ừ. vô đây đó mệt mình ngủ nhà mà nói gì rồi ai ai thích nè rồi à đã tới nhà này rồi này mày không nói nhớ hoài vậy mai tiếc nhiều con lên đẩy lại cứ đẩy với đẩy bịch thế này mà đó ừ. anh bịch kỹ con thấy không người ta bịch mấy lớp à bịch kỹ lắm à, thờ, thờ. nó dạ, có một lớp trấu đi cho dạ. trấu đi ừ, lớp men lớp lá lớp men lớp rượu ừ. đây mọi người thấy không chưa trong cái lá nè đây ừ, trong cái lá gì lấp lá lấp mang nữa làm kỹ kỹ dữ Thôi mà mời chút đúng không? Ừ. Để gần lại là không mời nữa ừ. đâu Xin mời nha Wow, rồi cảm ơn nha Chúc sức khỏe nha ừ. Ừ. Gia đình mình yên nha ừ. có đi ra ngoài ừ. ừ. Ai trắng trắng buồn buồn ừ. thì, thì chơi với con cháu nha ừ. Bình Dương Sài Gòn này là đang uh, nguy kịch lắm cả nhà nha Đúng đang rồi. nhiều ca nhiễm bệnh lắm nên không ai dám ra nhà hết 10 ca luôn nha 10 ừ. ca không ai dám ra khỏi nhà ở nhà vui vẻ ở nhà vui ừ. kẻ nếu đi ra chúng ta hãy thực sự cần thiết mới đi ra khỏi nhà đúng ừ, rồi mua thực phẩm rồi à, hỏa hoạn rồi ờ, cấp cứu ừ, cần thiết nhất ừ, đó quay đi bà nội đã đem hàng về quay đi wow. Mình ở đây hàng này Hàng này, hàng đây mọi người Như nè, hàng đây, hàng đây Bí nè, bấm nè, rồi ơi Mình tí ăn mấy thứ đi đâu, cái cho mày tính Đây này cô Cô Út nhìn nè Đây, nhìn mọi thứ nha Ha đây nhìn nè rồi rồi Chô cha, chô cha Nhà nhà của thơ đẹp chưa nè Đây, dán được thứ nè Nhà của thơ được Nhà của thơ được rất thoáng mát luôn á Nhà của thơ rất thoáng mát Ai dạ, à, à, thích nhà của thơ nè nè tôi phải quay lại chương trình ăn à, uống nha vừa ra cái bà chào cả nhà thư đã quay lại chương trình ăn uống nha ừ. với bầu rùa cần với tâm sự anh em nha dưa chua cơm thịt đồ cho nó vui tình nghĩa nha ừ. à, à muốn vậy thì, thì thì hãy cho một lượt chia sẻ nha đúng rồi đăng ký nha ừ, ừ. Lượt bình luận rất là cảm ơn à, à cảm ơn nhiều lắm ai ừ. là ca sĩ hay diễn ừ. viên gì gì thì sẽ đăng ký lại cho mọi người băng đó hả băng đó nó ấy hả băng đó nó qua nó quay lại nó cho nữa hả ừ, đây là đừng nghe cả nhà nghe wow cho bà Giang nè cho bỏ đi bán chứ cho bà làm gì cho bỏ bán <laughs> chết rồi ừ. thấy à, mẹ à, cho cho hả đâu bà có cho <laughs> tí quá đành bảo <laughs> tí mua đồ bạn biết mà ừ. rồi trời ơi cha cháu ham coi quá đi túi đó xin thì có xin luôn quan trọng mà có bán không phải cháu <laughs> chờ giờ coi em nữa rồi rồi rồi nha mọi người ở đây rất là thoải mái thư ở đây thư không sợ gì hết á thư ở đây thư, thư rất thoải mái lâu lâu thì bà với chú tí nhậu nhạt mà ừ. mọi người nhớ coi video nhậu nhạt này nha với với đồ ăn uống nè rất là ngon quay lại đồ ăn uống nè đây à, mọi người thấy rõ cái này nha thấy rõ này nha với cái này nữa nè Mưa. Thôi thôi, cái áo của bà này xe của mày đâu xe đem dắt đây đi mưa nó không nổ dắt đi bao thì mày dắt đại đấy tụi mày thằng đi dắt đi đi chạy đi để làm luôn sạch bớt đi chứ dơ à nhiều đây nghe má anh minh anh minh phụ bạc anh minh Mắng, lẻ lên Có, mần nó nằm mà cái gì đó phụ Nằm rồi mưa rất là lạnh luôn đấy à Đó, mọi người ngon luôn Nói nhiều mà thôi được Không hôm nay lỗ với bên chị Bế, ẩm, trời ơi, ẩm Không rồi em nghe hát người là trời cha mưa rồi trời là cha mưa rồi cái gì ơi mưa tầm lớp mưa tầm la mưa tầm lâu mưa tầm la ô oh, khánh đạt hên quá tại vì tại vì nhà thư hết chỗ này thoải mái là trời mưa cái ném này nó dặm rồi nó tiêu luôn hôm nay là chồng đúng rồi đó tôi đứng lui là quay nè dạ. tôi đứng lui là làm đó dạ. tôi quay được im đó ừ dạ dạ dạ dạ ba ơi giọt dạ nha giọt dạ nha lỡ dạ. quay cái này thôi dạ lỡ dạ. cái này nó đứng im đó đứng im nữa nó quay có được chứ rồi rồi rồi bấm lại bấm lại bấm lại không giọt nè giọt nhà hết trơn nè à. ngay trời mưa này mà quay đã lắm đây rồi mọi người mọi người mời dân này vô mời á mọi người nhìn nó màn hình đó chứ mình nhìn người ngoài sao mà thấy màn hình dạ mời ma mọi người ma mọi người ma mọi người cháu cháu này sệt sệt ra coi cháu chị quay coi mưa này đánh đánh may à mưa may thôi cho cha vẫn chờ sắp sắp hơi khác khác hồi nãy ha mà mát nè rồi quay trong nhà ở trong nhà trâu luôn này này trời tiết mưa trời tiết mưa trời tiết mưa trời tiết mưa nha mọi người năm nào mưa chảy năm lâm hát đó thôi thôi thôi cho miếng thôi chứ không có phá của ba nha miếng thôi phá thì được đó banh nó cuộn giấy của bà đó đây trời ơi đồ chơi của nhau danh tung tán nè qua mời nhau mời nhau ham ham nhau à. ham nhậu nè minh nguyễn với chú bé à. nè đó cái dột đâu ta nó lộ ấy đó lỗ lỗ cột cái chảo á để nó hồi lấy siêu đường con đấy là dễ làm nó đồ gì đâu gì đâu lớn là cái kẽm á mình cột cái cái chảo á ui dễ quá trời cha mọi người trời ơi trời tiếng mưa rất là đã mà nó hơi lạnh thôi là cái nữa mình kết thúc ha à ừ, lâu rồi nãy giờ gần tiếng đồng hồ luôn á 58 phút rồi ừ. ừ. qua đây ừ. lạc giọt giọt nha ừ. bác ơi giọt nhà mình giọt nhà mình rồi dạ. bác ơi giọt nhà mình ba ừ. cái này đang vui gì mà nó lớn kia nó tạm không còn ba cái lặt giặt đó để hồi cứ lấy silicon gì làm nó hết ừ, tạc rồi chỉ có silicon thôi silicon gì làm đơn giản coi thêm một tí nữa là, mọi người hãy mà mau ừ. ngủ trưa đi nha thôi để con coi mấy giờ rồi Mình đang may silicon nó làm kính lại xong ok dạ. ba giờ rồi mọi người ba giờ rồi ừ. ba giờ nào nó muốn làm ngon lành là tao phá tung lên hết tao xây cao lên tao làm gác rệt một lầu có gì đâu còn chưa có tiền cứ vậy được ok không cần thiết bye bye hello xin chào cả nhà nha hẹn gặp lại nhân thơm một oh, miếng thôi nha hẹn gặp lại nha nhân thơm một miếng nữa thôi ừ, nha ừ, đúng rồi xin chào và hẹn gặp lại bye bye